Xin chào toàn thể quý vị và các bạn à, Xin à, gửi lời chào đến à, bà con cô bác xa quê Hôm nay à, Minh Toàn có dịp về với làng nghề à, rèn Đa Si thuộc à, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông Thì, à, Hôm nay cũng là một cái ngày cuối tuần mà vào mùa hè Minh Toàn cũng muốn rằng là xuống cái làng Đa Si Tức là cái làng nghề rèn, nghề truyền thống này để khám phá làng Đa Si làm về dao kéo ở ờ, nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta và cái làng Đa xi này cụ thể như thế nào hoặc là bà con cô bác có ai mà ngày xưa ở làng Đa xi thì ờ, xin mời quý bà con cô bác cũng như là các bạn hãy ờ, xem cái video sau của Minh Toàn nhé xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng Minh Toàn khám phá làng Đa xi. à, Mến thưa quý vị và các bạn Minh Toàn đang đi ở trong cái làng nghề à, Đa Sĩ thuộc phường Kiến Hưng quận Hà Đông Thì đi ờ, ở trong làng nghề này thì ờ, như ờ, các bạn cũng đang nghe các cái tiếng rèn của dao, rèn dao, rèn kéo của làng nghề. Có rất là nhiều nhà làm cái nghề rèn này quý các bạn. đấy các bạn cũng có thể nghe tiếng dao kéo ở đây thì ờ, chúng ta đang đi ở trong cái làng nghề nên là đường ở trong làng nó cũng khá là hẹp và đây thưa mến thưa quý vị và các bạn đây là cái đền mà trong này cũng có một cái gian để mà thờ cái tổ ờ, tổ nghề nghề rèn đấy Ở đây thì à, làng à, nghề cũng có ờ, thờ tổ nghề và đến à, ngày dỗ tổ nghề thì dân làng cũng góp lại để cúng tổ nghề. Mỗi tổ như thế là sẽ góp các cái nhà, các tổ chia ra với nhau để tưởng nhớ cái ngày tổ nghề. như bây giờ mình toàn đang đi là đi vào mùa hè mà rất là nóng nực mà như quý vị các bạn thấy thì à, mùa hè này mà tiếp xúc với lửa là càng nóng hơn thế mới biết được cái nỗi khổ của cái người à, thợ rèn để làm ra những con dao cái kéo đây và chúng ta cũng đang uh, đi qua cả các cái nhà rèn trong cái làng nghề đa si này thì ờ, không phải nhà nào cũng làm ờ, nhà làm rèn đâu các bạn ạ tùy từng nhà cũng có thể là nhiều nhà không làm à, rèn làng đa sĩ mình là chuyên sản à, xuất dao à, kéo cô nhỉ nhưng mà cháu đi vòng thì cháu thấy bây giờ ít nhà sản xuất cô nhỉ ít ít nhà rèn nhỉ à. Dạ. vâng dạ à vâng dạ vâng vâng ngày xưa cứ đi đầu làng cái là nghe tiếng búa tiếng ờ, tiếng dao nhưng mà bây giờ thì vào đây yên ắng hơn dạ dạ vâng à dạ công nghệ nó cũng đơn giản bớt đi dạ

dạ dạ dạ thế mình mình ở đây trước thì ờ, con thấy là là có cái khu trưng bày ấy nhỉ giờ biết không có không dạ vâng dọc đường dạ Nhưng ngày xưa cách đây mấy năm thì là khi mà chúng ta vào làng ờ, nghề đạp xi là chúng ta đã nghe tiếng ờ, dao kéo rồi nhưng mà đợt này các năm đổ lại đây thì các máy móc đã trợ giúp được cái sức lao động của các cái thợ rèn nên mà khi mà chúng ta vào làng là không còn nghe tiếng dao kéo và tiếng sắt loảng choảng như ngày xưa đây là ngoài à, mặt à, cái đường chính mà có thể là nói là bán à, bán các cái sản phẩm về dao kéo cũng như là của sản phẩm của à, cái làng à, làng nghề à, Minh Toàn xin mời các bạn chúng ta hãy à, đi một đoạn cái đường chính này nhé đi thẳng đường này lên là chúng ta đi từ dưới làng Đạt Si lên Hà Đông lên trung tâm của Hà Đông đấy ạ Ở đoạn này thì là chưa thấy bán các sản phẩm nhiều các bạn ạ Nhưng chúng ta đi lên một đoạn nữa là các sản phẩm bày bán ở các dọc đường rất là nhiều đây như đoạn này các bạn hãy quan sát nhé đây là làng nghề truyền thống mà được uh, chứng nhận là một cái làng nghề uh, phải bảo tồn uh, cái di tích văn hóa của Việt Nam ta ra đến đây là chúng ta đã ra khỏi cái ờ, khu mà sản xuất rồi Đây chúng ta vòng lại một số cái nhà sản xuất nữa nhé Để quý vị bạn hiểu rõ thêm về cái làng ờ, nghề đa sĩ đây các bạn ở ngoài mặt đường à, lớn thì hầu như các gia đình cũng ít sản xuất thì chủ yếu là đi vào trong làng thì à, các à, cái hộ sản xuất vẫn là giữ được cái nét đẹp truyền thống cũng như là nét đẹp của làng nghề vẫn theo được cái tổ nghiệp ngày xưa để lại à, những con dao ở đa sĩ đây là những con dao mà có thể nói là rất là sắc bén Nếu mà ai mà đã dùng cái sản phẩm uh, dao kéo của làng nghề Đa Sĩ thì hẳn quý vị các bạn sẽ không muốn dùng cái sản phẩm khác ngoài của cái làng nghề này để dao kéo đâu